No tengo ojos, ¿eh? Calla. No tengo ojos. Antes. El patán de los ojos. Sí. ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú? Thank you. Udah. Apa Ya. kenang-kenangan besok apa? <laughs> juego. ¿Ah? Yo no me lo juego. Mira, tanto. Pero nada de eso.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 kami lanjut banget kok karena kalah tadi artis deh lah ya, ya. artis bumen dari artis bumen kok aduh bumen mendingan kartunan ya, kasar iya. banget gue wih mau gulan kok makanya mau gulan batin lagi. Terus bakul kan semua apa ya 没事，打不通吧？笨。